ngổn ngang cho bà con đi lại đó nó có được thuận tiện đây là một cái cái niềm vui chung bà con đi nhà trẻ em học đường xá chạy được vô cùng mình trong ngành tả công nghệ đột phá tạo nên lợi nén hơn thấm vượt trội thông thoáng gấp hai lần Thực phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh Mọi vai đau gối tê tay này ta đã có tâm bình dùng ngay Đỡ đau xương sức khỏe dẻo dai Thời tiết thay đổi thất thường Toàn thân đau nhức khớp xương rụng rời Đã có đầy tâm bình yêu thương khớp tâm bình, hàng Việt Nam chất lượng cao, hỗ trợ mạnh gân cốt, giảm đau nhức xương khớp, đau mỏi cơ bắp, hỗ trợ làm chậm quá trình thoái hóa khớp, tăng cường lưu thông khí huyết. Đau lưng mỏi khối tê tay, bà con cô bác mua ngay tâm bình. Bà là một lũ phản bội. Trời ơi, ta bị lộn về quá khứ rồi sao?